Xin chào toàn thể anh em thì ờ, quay trở lại về cái môn chơi tài xỉu thì ờ, đối với một số những anh em ấy mà làm tay cái mà chưa biết cái kỹ thuật mà anh em để làm sao anh em nắp những cái bộ hột tài xỉu trợ là theo ý của anh em thì ờ, đến video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho một số những anh em nào mới chơi mà muốn nắp cái còn đối với một số những anh em ấy mà làm tay con thì anh em cũng theo dõi qua những cái video này thì là anh em cũng có thể là biết được là nhà cái nó lắc như thế nào để làm sao anh em có thể là đánh được những ván tài xỉu thì ờ, đây là những cái bộ hộp tài xỉu chợ hoàn toàn là bình thường thì tôi sẽ hướng dẫn luôn cho anh em để anh em làm tay cái để anh em nắp và đây là thử lâm châm cho anh em này lâm châm lắp đĩa hoàn toàn là bình thường lâm châm hoàn toàn là không hít này Đấy, còn những cái hột mà lâm châm hít thì nó sẽ như này cơ Đấy. sau khi thì là lắp đĩa và quân hột hoàn toàn là bình thường thì à, tôi nói qua về cách thức để anh em nắp thì nó có rất là nhiều cái cách thức để anh em nắp cái một là anh em có thể lắp quân hột về đây hai là anh em có thể đẩy quân hột về phía bên trên đấy như này anh em nhìn chưa hoặc là anh em có thể lắc ngang hoặc là lắc sang bên trái hoặc bên phải tùy theo anh em nào quen thì anh em có thể là nắp theo ý của anh em thì ờ, ở đây là tôi muốn giới thiệu cho anh em để cho anh em làm tay cái anh em có nghĩa làm sao anh em xem những cái thế hột thì nó đạt cho anh em độ chính xác của nó thì là chỉ được khoảng 70 80 phần trăm thôi chứ không thể nào đạt được 100 phần trăm thì ờ, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn luôn vừa lắc và hướng dẫn luôn cho anh em để anh em lắc tay cái thì ờ, anh em có thể <clears throat> theo dõi là đây là cái bộ hột chợ hoàn toàn là bình thường nắp đĩa là bình thường không cần phải nắp đĩa gì cả anh em có thể là nắp tài nắp xỉu hoặc là giữ tài giữ xỉu theo cái ý của anh em thì à, anh em nhìn đây, đây là cái thêu hột như này thì là anh em có thể giữ xỉu thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn luôn cho anh em về cái thế hột để anh em giữ tiếng xỉu này thì anh em có thể theo dõi này đây là những cái thế hột ví dụ như là một hai và bốn thì à, tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này bây giờ tôi giữ xỉu cho anh em xem này tôi thì tôi quen nắp về hướng về đằng sau này mở anh em xem này 225 Đấy, như cái ván này thì anh em có thể là nắp sang tài này vì làm sao cái thế hột điểm nó rất là cao 13 14 nút thì anh em nhìn này 661 thì có nghĩa là anh em có cần là giữ được một con nục là anh em có thể đạt được cái tỷ lệ là anh em giữ được về những ván tài như thế này là anh em có thể chuyển sang tài cho anh cho anh em xem nhé tôi nắp sang tài cho anh em xem này thì à, nó đạt cho anh em là làm sao độ chính xác của nó là chỉ được 70 đến 80 phần trăm thôi không tôi cũng không khẳng định là 100 trăm được mà anh em xem này anh em nhìn chưa 556 rất là chính xác Đấy, vào thế hột như này nó là 13 lút à, đây là 16 lút còn về phía tôi nhìn đây nó là 13 lút thì tôi có thể tôi giữ tiếp tiếng tài nữa cho anh em xem này đến bây giờ là tôi giữ tài cho anh em này quan trọng ấy, là đối với những anh em nào lắc tay cái thì anh em nếu mà những anh em mà người ta mà nắp quen rồi thì nó chủ yếu là ở phần cổ tay này Đấy. như thế hột này là tôi giữ tài cho anh em xem này Đấy, anh em nhìn chưa 553 Đấy. Đây vào thế hột này anh em lại tiếp tục giữ tài cho cho anh em xem nhé mở anh em xem này anh em nhìn chưa hoàn toàn rất là chính xác Đấy, vào thế hột này thì là anh em có thể chuyển sang xỉu này quan trọng là ở cái thế hột nhé nó làm như nào thì là anh em biết rồi khi nó đã vào cái thế rồi thì anh em có thể nặng như nào ấy thì nó cũng không nó có nghĩa là anh em lái kiểu gì ấy thì nó không thể nào nó nó về rồi Đấy, bây giờ ấy, là tôi sẽ giữ à, xin lỗi chuyển nó sang xỉu cho anh em xem này mở anh em xem nha xem nó có về xỉu này anh em nhìn chưa hoàn toàn rất là chính xác như tiếng này thì là 10 đến 11 nút thì nó gần như là bên tài bên xỉu là 5 năm thì anh em có nghĩa tiếng này thì tôi tôi không biết được nó về tài về xỉu thì tôi không có nghĩa là nó vào thế rồi nó rất là khó lắm Đấy. bây giờ những tiếng này là gần như là 5 năm này mở anh em xem này 9 đến 10 đến 11 nút thì rất là khó lại tiếp tục vào thế này nữa tôi chịu tôi không không thể nào lắc được này thì những tiếng này gần như anh em có thể là đánh 5 năm này mở anh em xem này Đấy, như tiếng này thì là anh em có thể là tôi có thể chuyển nó sang tài cho anh em xem này nó vào cái thế rồi thì anh em chỉ cần làm sao lắc nhẹ cái nào nó chuyển sang tài rồi Bây giờ chuyển tài cho anh em xem này mở anh em xem này anh em nhìn chưa hoàn toàn rất là chính xác thì anh em là xem qua video này mà cảm thấy không hiểu chỗ nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua hai cái số điện thoại này để tôi tư vấn và hướng dẫn cho anh em cách để anh em nắp những cái bộ tài xỉu chợ hoàn toàn bình thường này theo ý muốn của anh em thì anh em xem video nhấn nút like đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video sau của tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo đấy